trong lòng nguyện suốt đời không bao giờ quên lần đôi trên đầu dành khăn tan chân thì mới cảm nhận được trong ta sự mất mát lớn lao về tình thương của đời xuống bòn bò 店你。 rời trao mẹ còn nước nở gọi thân tôi trong khoảnh